Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương Ngắm em thật lâu Con tim anh yếu mềm Đắm say từ phút đó Từng giây trôi yêu thêm